Xin chào anh em đã trở lại kênh của mình ha Video này mình tiếp tục chia sẻ cho anh em một ứng dụng hình nền động pháo hoa 2022 với hiệu ứng đẹp mắt Được sử dụng trên điện thoại Android Nếu anh em thấy thích cùng mình khám phá ứng dụng này nha anh em Ứng dụng mình muốn nói đến là ứng dụng này Lee Wallpaper 2022 Anh em có thể tải nó trên cửa hàng Setlay rồi cài đặt về máy để tiếp tục khám phá ứng dụng này Sau khi đã cài đặt anh em mở ứng dụng lên Rồi đây là giao diện của ứng dụng nghe anh em Bây giờ mình chia sẻ từng chi tiết trên ứng dụng này nghe anh em Thứ nhất là wallpaper Ở đây là hình nền pháo hoa nghe anh em Anh em có thể lựa chọn một cái hình nền ưng ý cho mình Tiếp theo là Batiless Ở đây chỉ là hiệu ứng cái ánh sáng thôi Anh em cũng có thể lựa chọn một cái mà mình ưng ý Tiếp đến là animation. Ở đây cũng là hiệu ứng và cái giao diện di chuyển của cái ánh sáng này. Anh em có thể lựa chọn một cái mà mình thích. Tiếp theo là lister khi anh em bật cái này lên. Nó sẽ xuất hiện một cái giao diện chớp tắt chớp tắt nha anh em. Anh em cũng có thể lựa chọn Tiếp đến là cái phần option Cái này là cài đặt nha anh em Ở đây toàn bộ là tiếng Anh Anh em có thể để mặc định như vậy luôn Tiếp đến là cái phần touch effect Ở đây tức là khi anh em di chuyển cái ngón tay của mình Nó sẽ xuất hiện nhiều cái hiệu ứng khác nhau Bây giờ mình sẽ thử cái hiệu ứng đầu tiên những cái chấm bi nhỏ nghe anh em nhìn rất là lạ mắt tiếp đến là cái thứ hai Magistus đây những ngôi sao rất là nhiều màu tiếp đến cái thứ ba là những cái tia sáng khi mình quẹt cái ngón tay ở đâu tia sáng nó sẽ xuất hiện ở đó cái thứ tư cũng là những ngôi sao nhưng mà là nó nhiều hơn cái thứ hai nha anh em và tiếp đến là cái cuối cùng rồi khi anh em chạm cái ngón tay ở đâu nó sẽ hút về một góc ở đó rất là độc đáo nha anh em sau khi anh em đã chọn xong rồi thì anh em chọn ngay chân cái chữ apply nè Tiếp tục anh em chọn áp dụng Rồi, như vậy đã cài đặt hình nền thành công anh em Bây giờ mình thử lấy cái ngón tay mình vuốt vuốt nè Nó khi mình chạm ở đâu là nó sẽ hút về một góc ở đó Anh em có thể lựa chọn nhiều cái hiệu ứng khác trên ứng dụng này Rồi, nội dung video mình xin dừng lại anh em nếu anh em thấy thích nhớ cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.